Đèn chùm không chỉ đơn giản là chiếu sáng mà còn là thể hiện tính nghệ thuật đầy tinh tế của gia chủ. Bên cạnh đó, nó còn tôn lên sự sang trọng, đẳng cấp cho không gian ngôi nhà của bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Sun Decor. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng tôi chiêm ngưỡng bộ sưu tập đèn chùm pha lê cao cấp hiện đang được trưng bày tại showroom của chúng tôi. Đến với Sun Decor, các bạn sẽ được trải nghiệm một không gian trưng bày thực tế lên tới hàng nghìn mét vuông ngay tại nội thành thủ đô Hà Nội. Tại đây, chúng tôi có đầy đủ các loại chất liệu pha lê như pha lê Zuqualuki của Áo, pha lê Asfor của Ai Cập, pha lê tiệp khắc và pha lê K9 của Trung Quốc. Đầu tiên, phải kể đến là pha lê Zuqualuki của Áo. Đây là dòng sản phẩm cao cấp được đánh giá là đứng đầu trong chế tác các sản phẩm về pha lê. Nó có đặc điểm nổi bật như pha lê vô cùng trong suốt, có độ tán quang đủ bảy sắc vô cùng nghệ thuật, Sản phẩm pha lê sau hàng chục năm sử dụng sẽ không bị mờ đục mà ngày càng bóng đẹp và lấp lánh. Tiếp đến là pha lê S4 của Ai Cập. Những sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công với những đường cắt xiết, tạo hình vô cùng đa dạng và cầu kỳ. Vì vậy nên khúc xạ ánh sáng rất tốt. Chỉ cần với cử chỉ gõ nhẹ vào thành của pha lê S4, bạn sẽ thấy tiếng ngân vang dài, xa và rất thanh. Và nhất định không thể không kể đến, đó chính là pha lê tiệp khắc một trong những thương hiệu pha lê được sử dụng vô cùng phổ biến với mẫu mã sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách trưng bày từ cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại, giúp cho quý khách hàng có thể thoải mái lựa chọn để phù hợp với không gian nội thất ngôi nhà của mình. Sun Decor không chỉ mang lại giải pháp ánh sáng hoàn hảo mà còn đem đến cho bạn các sản phẩm có mức giá vô cùng hợp lý. Với khát khao cống hiến để tạo ra dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng, Sun Decor đã sở hữu cho mình đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo, trí tuệ và đầy trách nhiệm. Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp nhiệt tình hỗ trợ 24 trên 7 của chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc về sản phẩm. Cũng như đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp các bạn lắp đặt và hoàn thiện sản phẩm trên khắp mọi miền của cả nước. Hơn cả vẻ đẹp và chất lượng, điều mà Sundeco muốn gửi gắm tới quý khách hàng đó chính là niềm tin để xây dựng một thương hiệu uy tín giữa hàng loạt thương hiệu trôi nổi trên thị trường như hiện nay. Nếu như không gian nội thất của bạn đang còn thiếu những chiếc đèn chùm pha lê, liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận thật nhiều ưu đãi. Hoặc các bạn có thể tới thăm showroom trực tiếp tại địa chỉ liền kề 12 trên 41, khu thị An Hưng để tham quan, trải nghiệm thực tế và lựa chọn trực tiếp sản phẩm.